Tính chất hóa học đầu tiên đó là phản ứng với lại CuOH hai lần. Tại vì sao? Tại vì trong cái cấu trúc này nó có nhiều OH tự do ở trong mạch vòng đó. Thế thì saccharose nó sẽ có tính chất của ancol đa chức tương tự như glucose. Nó cũng sẽ hòa tan được CuOH2, nó cũng tạo được ete, à xin lỗi tạo được este. Chúng ta quan tâm nhất cho thầy đó là phản ứng với lại CuOH hai lần. Công thức phân tử là C12H22O11 khi cộng với CuO hai lần thì tôi chỉ cần gì thôi C12 thì nó còn lại vẫn giữ nguyên H22 thì còn lại là H11 à H21 O11 vẫn giữ nguyên tất cả hai lần Cu cộng với hai nước đây là phức này có màu xanh lam sau đây sẽ là một cái mô phỏng thí nghiệm gen thí nghiệm cho dung dịch saccharose tác dụng với CuOH2 thầy chuẩn bị sẵn ống nghiệm nó có sẵn CuOH2 lần thầy đã điều chế ở đây rồi được chưa nào? Thầy chuẩn bị một cái buret có khóa, khóa đóng khóa K đây được ạ. Thầy sẽ cho cái dung dịch cái buret này. Thầy sẽ mở khóa ra và cho cái ánh saccharose nó từ từ nhỏ xuống. Tôi nhận thấy rằng CuO hai lần nó sẽ bị hòa tan và đây nó sẽ tạo thành dung dịch màu xanh lam. Dung dịch này chính là dung dịch của phức đồng saccharose. Các em nhớ nhé. Nhớ cho thầy về phương trình phản ứng và nhớ cho thầy giáo về hiện tượng phản ứng nó giống như là gì saccharose hoặc fructose tác dụng với CuOH hai lần à, tiếp theo chúng ta sẽ đến với cái phản ứng đặc biệt của nó là phản thủy phân từ đi disaccharide trở đi nó sẽ có phản thủy phân để tạo ra các monosaccharide khác để trên nào do chúng ta vừa mới xét là gì cấu trúc phân tử anh saccharose có hai gốc là một gốc của anh glucose một gốc của anh fructose vậy thì khi thủy phân nó sẽ tương ứng sẽ tạo ra hai cái phân tử này kèm nhá đây khi thủy phân trong môi trường axit thì cái phân tử C12H22O11 này cộng với nước điều kiện H cộng tây độ các em hiểu chưa thì tôi sẽ được là hai phân tử C6H12O6 các em lưu ý cho thầy là chúng ta phải viết riêng rẽ hai phân tử này để biểu thị một phân tử là alpha glucose Phân tử còn lại là beta fructose. Các em nhớ nhá. Và những cái bài tập liên quan đến phản thủy phân thì người ta nó có thể làm sao ạ? Người ta nó có thể nói đó là tận dụng phản thủy phân sau đó lấy sản phẩm cho thực hiện phản ứng tráng gương, cho thực hiện phản ứng với dung dịch brom, cho thực hiện phản ứng với H2 chẳng hạn, cho thực hiện phản ứng với lại CuO hai lần hoặc cho thực hiện phản ứng lên men. Thì đấy là những cái người ta sẽ khai thác sau cái phản thủy phân này. Các em nhớ điều này nhé được chưa chú ý nhé